trong buổi chiều hàng ngày anh em nhé thì hôm trước thì mình có đi chia sẻ cho em về một cái đề chạm đuôi tuần và lô khung 3 ngày phải không ạ thì cái đề chạm lăm cứng của mình chia sẻ cho anh em từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 8 thì ngày cuối cùng của chúng ta thì cũng ăn được cái chạm lăm cứng này anh em nhé cũng ăn được cái chạm lăm cứng Trước hôm đấy thì chúng ta đã ăn được con đề 03 trong cái bộ đề 03 mình chia sẻ cho anh em. Còn đâu cái dàn tứ thủ đề này của chúng ta chỉ có 4 số thì chúng ta không ăn được nhưng dù sao thì chúng ta cũng ăn được con nốt là con 03 và cái chạm 5 cứng này của chúng ta ngày 21 tháng 8 này đề về 65 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 5 này của mình anh em nhé thì không biết là có anh em nào theo đến ngày cuối không thì về phần đề lui của chúng ta thì mình nghĩ là chắc chắn là anh em là không có anh em nào bỏ phải không ạ về phần đề lui của chúng ta có 19 số thì chúng ta đánh nuôi thì cái vốn của nó rất chi là ít nên là cái tỷ lệ ăn của nó cũng rất chi là cao Ờ, dù sao thì cũng chúc mừng anh em nào mà nuôi được cái đề chạm năm cứng này của mình thì ăn được con đề 65 anh em nhé thì hôm trước nữa thì mình có chia sẻ cho anh em là về một cái bộ đề của chúng ta là bộ đề 12 và lô khung 3 ngày cặp 5335 thì cái bộ đề 12 này của chúng ta anh em này thì mình chia sẻ cho anh em thì nó toàn về cái nhất to thôi thì anh em nào mà đang nuôi thì anh em tiếp tục nuôi cho mình cái phần à, lô khung của chúng ta cái cặp 5335 nuôi từ ngày 20 đến ngày 22 thì chúng ta cũng đã ăn được rồi anh em nhé chỉ hơi tiếc là chúng ta chỉ ăn được con nót 35 này thôi phải không ạ bạch thủ thì chúng ta không ăn được từ ngày 20 đó ngày 20 tháng 8 đây thì chúng ta ăn được con 35 phải không ạ thì chúng ta chỉ ăn được con nót thôi bạch thủ lô thì chúng ta không ăn được anh em nào mà đánh ờ, đều thì chúng ta còn có lãi nếu mà anh em mà đánh con bạch thủ hơn thì chúng ta hòa thôi không thể lỗ được anh em nhé thế anh em nào mà tiếp tục chúng ta đang nuôi cái bộ đề 12 này và nuôi cái chạm 8 thì anh em tiếp tục nuôi cho mình anh em nhé đó thì cũng chúc mừng anh em nào mà chúng ta đã ăn được cái chạm 5 và ăn được con nô khung 3 ngày còn 35 này của mình phải không ạ thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em về một cái ờ,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 thứ ba này ngày 26 tháng 7 chúng ta lấy ở cái giải đặc biệt này chúng ta lấy con tâm càng giải đặc biệt chúng ta ghép xuống giải 7 cho mình chúng ta ghép 4 con ở giải 7 này anh em nhé thì chúng ta có đề chạm làm cứng này đài lôi tuần thứ ba ghép lần lượt thì chúng ta có 515 này 535 này 5500 này và 585 thứ ba ngày 26 tháng 7 này thì mình sẽ đi test cho anh em nhé để lùi tuần chạm 5 ngày đầu tiên đề về 55 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 5 này và ăn thẳng con đề 55 này trong cái gian tám số tiếp tục khuyên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần cho mình thứ năm này thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật này thứ hai đề về 55 thì chúng ta ăn hai lần cái chạm 5 này và hai lần có 5 năm thứ ba ngày mùng 2 tháng 8 của chúng ta thì có đề chạm 3 ghép lần lượt thì chúng ta có 313 này 323 363 và 373 để chúng ta lôi tuần thứ ba ngày mùng 2 tháng 8 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai sang ngày thứ ba đề về 13 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 3 này và ăn thẳng con đề 13 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ bảy này đề về 73 thì chúng ta ăn tiếp chạm 3 và ăn thẳng con 73 này chủ nhật thứ hai thứ ba ngày mùng 9 tháng 8 này của chúng ta thì có đề chạm 1 chạm 1 của chúng ta 121 này 161 này 171 này và 191 để chúng ta lui tuần thứ ba ngày mùng 9 tháng 8 năm 2022. Ngày đầu tiên đề về 19 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 1 này và ăn thẳng con đề 19 này. phiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba thứ 5 này, thứ 6 này, thứ 7 này, chủ nhật để về 13 thì chúng ta ăn hai lần cái chạm một này phải không ạ thứ hai đề về 17 thì chúng ta ăn tiếp cái chạm 1 và cái con đề 17 này thì theo những cái đường cầu của mình test thì về cái phần đề chạm này của chúng ta thì ăn ít nhất là chúng ta ăn hai lần trên một tuần anh em nhé hai lần trên một tuần thì em cũng có thể cân đối vào cái chạm cứng cho mình khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ ba hàng tuần cho mình thứ ba ngày 10 6 tháng 8 này thì chúng ta có đà chạm 9 ghép lần lượt thì chúng ta có 929 này 939 949 và 989 để chúng ta lui tuần thứ ba ngày 16 tháng 8 ngày đầu tiên không ăn sang ngày thứ hai đề về 93 thì chúng ta đã ăn được chạm 9 và ăn thẳng vấn đề 93 này đó thì những cái đường cầu của mình test thì đa phần là nó ăn ngày thứ uh, thứ hai thứ ba là nhiều anh em nhé đó thì anh em có thể cân đối vào tiền hợp lý cho mình là được anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần chủ nhật này thứ hai thứ ba ngày 23 tháng 8 của chúng ta thì có đề chạm 4 anh em nhé chạm cứng luôn chạm 4 chạm 4 của chúng ta thì cái đường cầu này của chúng ta thì có ba con không phải không ạ 404 này và 454 và 494 đường cầu này của chúng ta thì có ba con không thì chúng ta đã bớt đi được hai số anh em nhé không thì bóng 5 thì chúng ta có 454 thì chúng ta chỉ còn có 6 số để chúng ta nuôi tuần thôi anh em nào trùng cầu về cái đường cầu này thì chúng ta nuôi không thì thôi cái chạm 4 này của chúng ta thì à, nó cái đầu 4 ấy, nó đang là hơn 50 ngày rồi là nó chưa ra thì nó cái tần suất của nó lâu ra nhất của nó là 66 à, ngày thì anh em cũng có thể nuôi được trong cái tuần này bắt cứng cho anh em là cái chạm 4 anh em nhé chạm 4 luôn về cái đường cầu lô khung của mình thì anh em để ý luôn ở đây cho mình lô khung này lấy từ ngày thứ ba ngày 26 tháng 7 ở giải đặc biệt này luôn chúng ta lấy hai con giải đặc biệt này chúng ta ghép vào thì chúng ta có lô khung 3 ngày của chúng ta là cặp 00 và 55 chơi thứ tư thứ năm thứ sáu phải không ạ chơi từ ngày à, thứ tư 3 ngày anh em nhé thì mình sẽ test cho anh em thứ ba này chơi ngày thứ tư ngày thứ tư thì đã ăn được con 00 này phải không ạ ăn 55 thì chúng ta ăn được cả cặp 00 và 55 khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần cho mình thứ ba ngày mùng 2 tháng 8 này thì chúng ta có cặp lô 363 363 để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu tiên chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 36 này anh em nhé ăn 36 của ngày thứ năm này khung ngày 2 thì và ăn ngày thứ năm tiếp tục khi ăn xong thì lại đợi thứ ba hàng tuần chủ nhật thứ hai thứ ba ngày mùng 9 tháng 8 của chúng ta thì có cặp 00 và 55 lui thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 00 này thứ tư thì chúng ta ăn được con 00 tiếp tục khi ăn xong thì lại đợi thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 16 tháng 8 này thì chúng ta có cặp lô 05 và 50 để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu tiên không ăn sang ngày thứ thứ hai này sang ngày thứ ba thì chúng ta ăn được con 50 anh em nhé khung ngày thứ ba chúng ta ăn được con 50 đó phải không ạ thứ sáu luôn tiếp tục khi xong thì chúng ta đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 23 tháng 8 này thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp lô khung là 363 anh em nhé 363 anh em nào trùng cầu kết cầu chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu lô khung của mình chia sẻ cho anh em thì vừa rồi thì chúng ta có một cái cặp lô khung là 1881 thì chúng ta bị gãy anh em nhé sau mười mấy cái video thì chúng ta gãy một cặp nếu không sao thì mình sẽ lấy lại cho anh em thì đây là cái bảng chốt số của mình thì anh em nào trùng cầu với những con đường mà mình chia sẻ trùng cầu trùng kèo thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi anh em nhé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 thần tốc vào bờ 24 giờ thì anh em nhanh tay kết bạn với số Zalo 0566517326 để làm việc trực tiếp với mình. Thì ở trên Zalo thì mình chốt cho anh em là một bạch thủ lô xong thủ lô xiên 2 và đặc biệt 10 số đánh ngày anh em nhé. Trên Zalo thì mình chỉ chốt cho anh em là hai con lô thôi. Anh em nào đánh bạch thủ thì cũng được hoặc là đánh xong thủ và ghép xiên 2, đặc biệt 10 số để chúng ta đánh ngay thì đảm bảo là sẽ ăn ít nhất là 4 đến 5 hôm trên một tuần anh em nhé